Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng chống dập tắt dịch bệnh COVID-19. Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh và Chư Tăng Chùa Ba Vàng tặng quà tới các em nhỏ nhân dịp Tết Thiếu Nhi. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Vườn lâm chợt thấy hoa đầm nở, muôn vạn tin vui chỗ nhịp đàn. Quý vị và các bạn thân mến, khi những cánh sen hồng nở rộ, triệu triệu người con Phật khắp nơi trên thế giới lại hân hoan đón mừng kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đấng toàn giác, mang lại lợi ích và hạnh phúc cho nhân thiên khắp cõi. Mặc dù năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tâm kính ngưỡng và tri ân của người con Phật, Chùa Ba Vàng đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa kính mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Trong ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu, lễ Phật đản tại Chùa Ba Vàng được diễn ra trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa với các nghi thức. Sư phụ đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Đại diện chư Tăng tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2565, Dương lịch 2021 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tụng kinh khánh đản và dân nước cúng dường tám Phật. Buổi chiều cùng ngày, sư phụ thích Trúc Thái Minh đã quang lâm Đại Hùng Bảo Điện, truyền trao cho đại chúng pháp thoại, sự nương tựa tối thượng. Qua sự giảng giải minh triết của sư phụ, đại chúng đã được hiểu thêm về sự quý báu của Tam Bảo, đồng thời vững chắc thêm niềm tin Tam Bảo là phước điển chân thật ở đời, mang lại hạnh phúc tối thượng cho muôn loài chúng sinh. Sự nương tựa tối thượng là Tam Bảo. Ngoài Tam Bảo không còn một chỗ nào cho chúng ta nương tựa an ổn, vững chắc hết chỉ có tam bảo mà thôi và, và tam bảo lại là cái phước điền công đức chân thật nữa nhân ngày khánh đàn của đức từ phụ tất cả tăng ni phật tử chúng ta phải cùng nhau phát nguyện hoàng truyền phật pháp đem giáo pháp này đến rộng khắp muôn nơi đấy là lòng thương chân thật của chúng ta đấy là sự đền ơn chân thật của chúng ta đối với đấng tử phụ vào buổi tối cùng ngày trong không khí trang nghiêm và lắng động để cảm niệm tri ân sự đản sinh của Đức Phật, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tăng ni Phật tử đang lưu trú tu tập sinh hoạt tại chùa đã dâng chiếc bánh sinh nhật lên cúng dường Đức Thế Tôn. Chiếc bánh được các Phật tử tự tay làm tại chùa là kết tinh bởi tấm lòng biết ơn chân thành đối với Đức Phật, là kết quả bởi công đức từ Pháp Lục Hòa kỷ niệm ngày đức phật đản sinh chúng con theo bước chân tăng đoàn nhiều mừng đức phật đản sinh bồ tát tấn đạt đa cùng với đó sư phụ và chư tăng đã dâng lên đức từ phụ ngọn nến hoa đăng tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ nương nhờ ơn đức phật hoàng truyền giáo pháp giúp chúng sinh được giác ngộ an vui đặc biệt với tấm lòng tôn kính và biết ơn, các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã thể hiện những tiết mục vô cùng đặc sắc để cúng dường lên đấng cha lành vĩ đại. Vở kịch tái hiện thời thơ ấu của Thái tử Tất Đạt Đa đã giúp đại chúng hiểu rõ hơn về con người, lòng từ bi và trí tuệ quang minh của Ngài. Nhờ có Ngài xuất hiện nơi đời mà ánh sáng chân lý tối thượng được soi chiếu khắp nhân gian, cánh cửa chân hạnh phúc được khai mở cho vạn loài. Đêm ca mừng kỷ niệm Đức Phật Đản Sinh đã khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng, sự tri ân của người con Phật từ đó cũng rực sáng hơn nơi tâm mỗi người. Cũng trong tháng Phật đàn, được sự cho phép trên sư phụ và đại tăng, các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã cùng nhau đi hái hoa trong khuôn viên bổn tự để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, với tất cả tấm lòng tri ân và ước mong làm cho Phật tính trong tâm được khai tỏ. Trong không khí thiêng liêng tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện, các Phật tử đã thực hiện nghi thức dâng nước cúng dường tám Phật. Quý vị và các bạn thân mến, đối với các Phật tử ở xa, mặc dù không được về chùa để kính mừng Tết Phật đản, nhưng với trái tim quý kính của những người con Phật đối với đấng cha lành vĩ đại, tại tư gia của mình, các Phật tử đã cùng nhau trang trí nhà cửa, tổ chức liên hoan, trưng diện những bộ quần áo thật đẹp để đón mừng ngày Tết đặc biệt trong năm. Những bông hoa rực rỡ sắc màu, những đèn treo và cờ Phật giáo, tất cả đều tượng trưng cho tấm lòng tri ân thành kính dâng lên Đức Thế Tôn, các Phật tử nhí cũng cùng bố mẹ sắm sửa vật thực, thực hiện nghi thức dâng nước cúng dường tắm Phật, vẽ tranh tưởng nhớ cuộc đời Đức Bổn Sư. Không khí mừng đón Phật đản tại gia tuy đơn giản nhưng lại thật vui tươi và đầm ấm. Kính thưa quý vị, mùa Phật đản khắp năm châu muôn hoa đua nở hàng triệu trái tim của những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Trong không khí rộn ràng ấy, lãnh đạo các cấp đã về chùa Ba Vàng chúc mừng Tết Phật đản. Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 dương lịch 2021, đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Đăng Kiên, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Chư Tăng Ni và Phật tử Chùa Ba Vàng. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã làm lễ niêm hương bạch Phật cầu bình an, và cùng đoàn thực hiện nghi lễ tắm Phật. Đại diện đoàn, ông Nguyễn Đăng Kiên đã thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh gửi lời chúc sư phụ, chư Tăng Ni và Phật tử Chùa Ba Vàng một mùa Phật đản an lành, sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong công tác Phật sự. Bên cạnh đó, trong ngày 8 tháng 4 năm Tân Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, ông Nguyễn Văn Thành đã đến thăm, tặng quà chúc mừng chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng nhân Tết Phật đản Đi cùng có bà Nguyễn Thị Thanh Giang, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Uông Bí, bà Lê Anh Thúy, phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, ông Nguyễn Hữu Nguyên, phòng tổ chức nội vụ thành phố Uông Bí. Tại đây, thay mặt các lãnh đạo, ông Nguyễn Văn Thành đã gửi lời chúc chư tăng ni cùng các Phật tử chùa Ba Vàng luôn dồi dào sức khỏe, đón một mùa Phật đản an lành. Kính thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 5 năm 2021, Hòa chung trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trên tinh thần đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng mùa dịch COVID-19, chư Tăng Ni cùng các Phật tử đã tuân thủ những quy định của nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt thời gian bầu cử. Cùng với cử tri cả nước, chư Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia bầu cử đúng pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, nói lên những nguyện vọng chính đáng trong lòng dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu đẹp, văn minh. Kính thưa quý vị, Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam với những diễn biến mới hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh thành trên cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên đã trở thành điểm nóng về dịch bệnh. Phát huy tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã có những hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần từ bi của Đạo Phật, Thượng tọa Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang và Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã trao tặng 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Bắc Giang, góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần tịnh tài được Thượng tọa Thích Thiện Văn đại diện trao tặng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh đó, dưới sự khuyên tấn của sư phụ, đại diện Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa Chùa Ba Vàng tại Bắc Giang đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ cho hoạt động đầy ý nghĩa này. Cũng trong tháng 4, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã đến tham dự và ủng hộ 500 triệu đồng cho lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Cũng tại đây, các Phật tử Chùa Ba Vàng cũng quyên góp 500 triệu đồng ủng hộ cho chương trình. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tâm từ bi yêu thương, đoàn kết của những người con Phật đối với quốc gia, xã hội. Tiếp tục chuỗi hoạt động thiết thực, chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh. Trong cuộc họp về phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tổ chức, sư phụ hoàn toàn nhất trí và ủng hộ cao công tác phòng chống dịch của tỉnh. Sư phụ cũng bày tỏ, trong trường hợp cần thiết, Chùa Ba Vàng sẵn sàng chuẩn bị các khu vực để làm khu cách ly với sức chứa lên tới gần 1.700 người. Trên tinh thần phát huy những giá trị tình người cao đẹp, được sự khuyến tấn của sư phụ Thích Trúc Thái Minh, tại nhiều địa phương, các Phật tử đang sinh hoạt trong câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế, tiếp sức Bắc Giang dập dịch, ủng hộ 5,5 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm cơ bản, vật tư y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, đồn biên phòng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trao quà ủng hộ cho các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ngoài ra, các Phật tử Chùa Ba Vàng tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh đã tham gia hỗ trợ tiêu thụ hơn 35 tấn khoai lang tím Vĩnh Long và gần 13 tấn dưa hấu Bắc Giang. Mặc dù việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản gặp không ít khó khăn, nhưng khi được thấy bà con nông dân vơi đi phần nào nỗi khó nhọc trong cuộc sống, các Phật tử đều hoan hỉ và hạnh phúc vì được đóng góp những việc làm ý nghĩa giúp đỡ cộng đồng của đồng bào Bắc Giang đấy các bạn ạ. À. Nhờ có sự giáo dưỡng của sư phụ các chú tăng và cô chủ nhiệm mà chúng tôi đã được biết làm các cái thiện nguyện này đấy. và các bạn thân mến, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từng nói rằng Sư Phụ nguyện cả đời là người ấp mầm đạo đức và trí tuệ cho tuổi trẻ, với trái tim luôn hướng về thế hệ trẻ, mong muốn cho tuổi trẻ được thừa hưởng những gì tinh khôi nhất. Nhân ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã đến chúc mừng tặng quà cho các em nhỏ đang sinh sống trên địa bàn khu 5A, khu 5B, phường Quang Trung, thành phố úng Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đến dự buổi trao quà có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, ông Nguyễn Nhật Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, bà Nguyễn Thị Lương cùng các lãnh đạo khu 5A và khu 5B. Cũng trong chuyến đi, sư phụ cùng chư tăng và các vị lãnh đạo tới thăm hỏi, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn của hai khu. Mong sao các em sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Nhật Thủy đã gửi lời chúc mừng tới các em nhỏ nhân ngày Tết Thiếu Nhi và cảm ơn sự quan tâm của sư phụ cùng chư tăng chùa Ba Vàng. Hy vọng rằng với những món quà ý nghĩa, các bạn nhỏ sẽ có một ngày Tết Thiếu Nhi thật nhiều niềm vui, tròn vẹn yêu thương.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 Sư phụ Thích Trúc Thái Minh Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện truyền trao Pháp Nhũ vào các ngày tu học thường kỳ 14-30 hàng tháng. Chư Tăng Phật tử Chùa Ba Vàng tu tập kỷ niệm tuần lễ ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tán dương công đức của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Chư Tăng Phật tử Chùa Ba Vàng tu tập kỷ niệm ngày thành đạo của Ngài. Phật tử Chùa Ba Vàng tham gia hiến máu nhân đạo vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19